Thứ ba để tạo component là chạy câu lệnh rút gọn. Như vậy là đã thành công rồi. Cách đầu tiên để tạo Angular Component là cách thủ công ta sẽ thêm mới một file ở trong folder app ta sẽ đặt tên là c1.component.ts trong file này ta sẽ import thư viện component của Angular Core tiếp đến thì ta sẽ khai báo một ờ, decorator component Decorator Trong Component Decorator ta sẽ khai báo Selector tức là tên của thẻ Component này ta sẽ gọi trong HTML ta sẽ đặt là app gạch ngang C1 template chính là các file các thẻ HTML trong Component ta có thể viết luôn mã HTML ở trong ờ, thuộc tính này còn nếu bạn muốn tách ra file thì có thể dùng thuộc tính template URL URL thuộc tính thứ ba đấy là CSS e style chúng ta sẽ khai báo style cụ thể H1 chúng ta sẽ cho màu của chữ là màu đỏ tiếp đến ta sẽ export class này export class C1 component các bạn thấy rất dễ dàng để tạo một component ở đây thuộc tính style này là một ờ, mảng vì vậy ta sẽ thêm dấu ngoặc vuông ở đầu và ở cuối cách này đã rất dễ dàng rồi các bạn hãy chờ đến cách thứ hai và cách thứ ba còn dễ dàng hơn nữa sau khi ờ, khai báo xong ở file app.component à, ờ, file c1.component.ts thì ta sẽ vào trong ờ, file app.module.ts để import component vừa tạo. Đây có lỗi rồi, tôi kiểm tra xem lỗi là gì. lỗi là gì ta thì ra là ở đây tôi đã viết sai chính tả cách uh, thủ công này rất dễ sai chính tả chúng ta đã thêm uh, declaration civil component nhưng uh, <clears throat> các bạn mới thì nên uh, tập dượt qua cách uh, các bạn mới thì nên tập dượt ra cách uh, thủ công này để hiểu đây chúng ta còn chưa gọi thẻ C1 của chúng ta chúng ta sẽ gọi thẻ app gạch ngang C1 chính là thuộc tính selector chúng ta vừa khai báo lúc nãy <coughs> vậy là đã hiện component 1 cách thủ công đầu tiên đã thành công chúng ta có thể gọi thẻ rất nhiều đây là việc tái sử dụng của component chúng ta thấy lợi ích tái sử dụng của component chúng ta sẽ đi đến với cách thứ hai chúng ta sẽ chạy cmd truy cập đến project ờ, của chúng ta và gõ câu lệnh ng generate component c2 là tên của component máy sẽ tự động gen ờ, cho chúng ta một folder và bốn file file uh, à, ci.content.ts spec.ts là để test html là template của chúng ta và css là tùy chỉnh style chúng ta sẽ thay đổi à, HTML một chút và thêm à, CSS và sẽ định nghĩa style cho thẻ P chúng ta sẽ cho color bằng à, green màu xanh lá cây tiếp đến thì trong app component html ta sẽ gọi selector của nó là app cái gang c2 app.module thì đã tự động khai import và khai báo declaration F thứ hai đã thành công component hai đã hiện lên chúng ta sẽ đến với cách thứ ba chúng ta sẽ dùng câu lệnh tắt g cách g cách c cách c3 và thêm uh, mã skip test là ta sẽ không khai báo file uh, spec.ts dùng để test đây nó chỉ cho chúng ta một folder và ba file một folder và ba file chúng ta tiếp tục và tùy chỉnh à, template của component thứ ba tôi sẽ để đổi thẻ P bằng thẻ deep lấy thêm class big Và trong CSS thì à, tôi sẽ đổi một chút tôi sẽ đổi à, tôi sẽ đổi ký tự bên trong thẻ div thành lần 3 đây nè CSS thì ta sẽ định nghĩa style cho class big ta sẽ cho màu là blue không sai chúng ta sẽ để là AJ lag rất to ở đây ta cũng cần phải khai báo thêm một selector app C3 đã thành công rồi chúng ta đã biết ba cách tạo comment các bạn thích cách nào hãy bình luận ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.